Soi kèo Martinique với Mỹ 8 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 2021. Martinique sẽ phải hành quân đến sân đối thủ khó nhằn Mỹ trong vòng đấu cuối tuần. Với đội hình và phong độ yếu thế hơn, rất khó để Martinique có thể tin tưởng vào một kết quả khả quan trong trận đọ sức này. Khuôn khổ vòng hai bảng B thuộc cúp vàng CONCACAF, giới hâm mộ sẽ được theo dõi cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn giữa hai đối thủ Martinique vs Mỹ. Hai đối thủ đang chênh lệch nhau cả về đội hình lẫn phong độ hiện tại. Dự rằng một chiến thắng dễ dàng không ngoài tầm tay đội tuyển Mỹ, Mỹ là đối thủ cạnh tranh khá mạnh cho ngôi đầu bảng với Canada. Họ đã thể hiện được sức mạnh của mình ngay ở trận chiến thắng trong trận khởi động gặp Haiti vừa qua. Tuy nhiên, với chỉ một bàn thắng ghi được, họ chỉ tạm đứng ở vị trí thứ hai bảng đấu. Thành tích 5 trận gia quân gần nhất, họ thể hiện khá tốt với 4 chiến thắng và một trận thua. Tính rộng ra 10 lần đã đấu trên mọi đấu trường. Mỹ mang về 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 trận thất bại. Với thành tích đang thể hiện, trận đấu gặp đối thủ yếu hơn giúp họ tự tin cho mục tiêu 3 điểm, chúng tôi ấn định kèo chấp 2, 5 phần 3 trái cả trận. Trong đó, Martinique với Mỹ nhận mức cược ăn lần lượt là 0.98 và 0.86 cả trận, ở chiều ngược lại, Martinique sẽ thi đấu trong tâm trạng đầy bất an. Việc phải nằm trong bảng đấu với toàn đội mạnh khiến họ bị vùi dập ngay từ trận đầu tiên. Trận thua tới 4. Một trước Canada vừa qua đã khiến họ hao tổn thể lực cũng như tinh thần không kém. Tiếp tục phải đối mặt với tuyển Mỹ trong trận đấu này, sẽ là thử thách không nhỏ với họ. Martinic thực sự phải nỗ lực và quyết tâm đến 200% trong trận hành quân tới đội bóng cao hơn hẳn này, nhà cái ấn định kèo bóng đá châu Âu hòa cả trận ăn 3.90 cả trận. Trong đó, Mỹ nhận mức cược ăn 1.04 cả trận. Đội khách nhận mức cược ăn lên tới 19.00 cả trận, Martinique vs Mỹ có một trận chạm mặt trong lịch sử đối đầu. Chiến thắng được nhiên về tay tuyển Mỹ. Tuy nhiên, Martinique cũng trình diễn không tệ khi kết thúc với tỷ số tranh tối thiểu chỉ 2-3. Do đó, khả năng cao 90 phút trận đấu này cũng bùng nổ bàn thắng với kết quả nổ tài cả trận.